nhưng một khi đã yêu rồi thì quyết định phải cho người ta đã yêu nhau rồi người ta sẽ cho tất cả cho cả cuộc đời ví dụ như tôi cũng yêu cô hiền này tôi cho cả cuộc đời của tôi cho cô ấy ha chúng ta sẽ thấy rằng à, một khi mà người ta đã yêu rồi thì người ta quyết định là cho không tiếc lại cái gì cả dạ, dạ, dạ, cả cuộc đời và sáng hôm nay nhờ ơn chúa tôi cũng chia sẻ với quý vị một chủ đề yêu thì phải chăng mà chăng thì phải yêu chúng ta nói ở bên cạnh này yêu thì phải chăng chăng ghét ghét đó mà chăng thì phải yêu đó ví dụ như chị tiếp bên đây đang yêu anh ấy và đang chăng anh ấy à, à. <laughs> mà khi đã chăng thì phải yêu nha rồi cảm ơn Chúa nên xin Chúa giúp đỡ cho mọi người chúng ta chúng ta xem lời của Chúa được chép ở trong sách Giăng đoạn thứ 21 từ câu 15 cho đến hết đoạn chúng ta lắng nghe lời của đức chúa trời ngay trong giờ này yeah. Dạ. dạ, xin à, kính mời Thánh chúng ta cùng nhau đứng lên. À, chúng ta sẽ đọc theo thể đối đáp lời của Đức Chúa Trời được chép ở trong sách Tin lành Giăng đoạn thứ 21 từ câu số 15 cho đến hết đoạn. Xin là Thánh chúng ta đọc theo thể đối đáp. Tôi xin phép đọc câu số 15. Khi ăn rồi, Đức Chúa Giêsu phán cùng Simon Peter rằng Hỏi Simon con Jonah Ngươi yêu ta hơn những kẻ này chăng Peter thưa rằng Đại Chúa Phải Chúa biết rằng tôi yêu Chúa Đức Chúa Giêsu phán rằng Hãy chăng những chiên con ta Ngài lại phán lần thứ hai cùng người rằng Hỏi Simon con Jonah Ngài phán cùng người đến lần thứ ba rằng, hỏi Simon con Giona, ngươi yêu ta chăng? Phêrô buồn rầu vì Ngài đã phán cùng mình đến ba lần, ngươi yêu ta chăng? Người bèn thưa rằng, lại Chúa, Chúa biết hết mọi việc, Chúa biết rằng tôi yêu Chúa. Đức Chúa Giêsu phán rằng, hãy chăng chiên ta. Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, khi ngươi còn trẻ, ngươi tự mình thắt lưng ấy muốn đi đâu thì đi nhưng khi ngươi già sẽ trở bàn tay ra người khác thắp lương cho và dẫn ngươi đi đến nơi mình không muốn Ngài nói điều đó để chỉ về Pierre sẽ chết cách nào đặng sáng danh Đức Chúa Trời. Và sau khi đã phán như vậy, Ngài lại rằng, hãy theo ta. Pierre thấy người đó, Peter hỏi Đức Chúa Giêsu rằng: Lạy Chúa, còn người này về sau sẽ ra thế nào? Vậy có tiếng đồn ra trong vòng các anh em rằng người môn đồ đó sẽ không chết. Nhưng Đức Chúa Giêsu vốn chẳng phải nói rằng người đó sẽ không chết. Xong nói rằng nếu ta muốn ngươi cứ ngươi cứ ở cho tới khi ta đến thì can hệ gì với ngươi đó thôi lại còn nhiều việc khác nữa mà Đức Chúa Giêsu đã làm ví bằng người ta cứ từng việc mà chép hết thì ta tưởng rằng cả thế giới không thể chứa hết các sách người ta chép vậy à, em cảm ơn chúa minh rồi thắng rồi dạ. dạ. dạ. chúng ta dâng lời cảm ơn Chúa vì Chúa Giêsu chúng ta là Chúa của tình yêu và kinh thánh chép rằng ai không yêu thì không biết Đức Chúa Trời và Đức Chúa Trời là sự yêu thương và cái tình yêu thương đó thể hiện bằng cách là Ngài đã xuống trần gian Ngài đã chết trên thánh giá, Ngài đã hy sinh tất cả để Ngài cứu chuộc một mỗi người trong chúng ta. Chúng ta đã học về câu chuyện về Chúa Giêsu phục sinh trong quyền năng và chúng ta biết rằng sau khi mà người ta đã nghi ngờ, người ta đã yếu đuối, người ta đã xa chặt nhưng mà khi Chúa sống lại, Chúa vẫn tạo điều kiện tốt nhất để đưa họ trở lại tình yêu ban đầu với Ngài. Và tiếp tục họ lại yếu đuối thêm một lần nữa họ lại thiếu nhau đi đến cá mà không chịu nhốt lại không chịu ngồi lại nghe lời chúa và họ đến cá suốt cả một đêm mà không bắt được gì hết và họ bị thất bại cách thê thảm thì Chúa Giêsu người xuất hiện người bảo rằng ủa các con ơi không có gì ăn hết sao họ nói không có gì hết chứ bớt suốt cả đêm không được gì cả thì Chúa Giêsu kêu họ lên và Chúa Giêsu biểu thả lưới xuống bên phải thì thả lưới xuống họ đánh được 153 con cá lớn và khi Chúa Giêsu chỉ một cái thì họ được kết quả được 153 con cá cá nhưng mà chưa dừng tại đó khi lên khỏi bờ thì Chúa Giêsu đã để cho họ một đống lửa than và trên đống lửa đó đã có cá nướng sẵn và có bánh nướng sẵn để cho họ ăn vì họ đã làm suốt cả một đêm mà không được gì hết họ đang đói họ đang thất vọng Chúa Giêsu không những đáp ứng về cá cho họ mà Ngài còn chuẩn bị một bữa ăn sáng tuyệt vời cho đời sống của họ. Hãy nhìn người bên cạnh nó làm Chúa quan tâm đến cuộc sống của bạn và tôi. Chúa quan tâm đến cuộc sống của bạn và tôi. Chúa sẽ không để bạn và tôi bị đói khát bao giờ. Bạn đi ra dự một buổi truyền giảng bạn đang có bụng, Chúa dùng người khác để mua bánh mì cho bạn ăn, nhớ không bạn áo vàng này à chúng ta sẽ thấy rằng à, đức chúa trời là đấng chu cấp đức chúa trời quan tâm khi bạn đối bộn giữa nơi đó bạn không tập trung nhưng mà chúa đã dùng một người khác đã mua bánh mì cho bạn ăn luôn nữa cho nên điều tôi muốn nói rằng đức chúa trời là đấng quan tâm đến bạn nếu bạn cần các bộ trống để bạn đến bạn, bạn ba mẹ bạn không đủ tiền nhưng mà trong ý muốn của chúa chúa vẫn chu cấp cho bạn amen đức chúa trời là đấng lo liệu trên mọi cuộc sống của chúng ta và sau khi mà chúa cho ăn uống no nê Đức Chúa Giêsu ngài vô cùng tâm lý. Trước khi ngài muốn dùng một điều gì, trước khi ngài phán bảo điều gì á thì ngài làm điều đó trước. Amen. Có một người nào đó từng nói là đường nào cũng phải đi ngang qua đường bỏ tử. Đúng không? Và Chúa Giêsu đã làm gì? Cho họ ăn uống no nê. Sau khi ăn uống no nê rồi Chúa Giêsu mới đi vào câu chuyện. Ngài nói là khi ăn rồi Đức Chúa Giêsu phán cùng Simon Phi-e-ra rằng Hỡi Simon, con Jonah, người yêu ta hơn những người này chăng? Phi-e-ra thưa rằng Lại Chúa, phải, Chúa biết rằng tôi yêu Chúa. Đức Chúa Giêsu phán rằng hãy chăn những chiên con ta. Chúng ta thấy cảm ơn Chúa Ngài cho ăn uống no nê rồi Và Ngài đáp ứng mọi nhu cầu rồi ngươi cần cá ta sẽ cho về cá ngươi đang ở dưới nước lạnh cả đêm ta có lửa than cho ngươi sưởi ngươi đang bị đói bụng ta chuẩn bị bánh cho ngươi ăn mà bánh ngươi ăn cảm thấy cái, cái, cái vị nó hơi nhạt nhiều ta chuẩn bị cá tốt lành cho ngươi ăn luôn ngài chu cấp ngài đáp ứng một cách từng chi tiết sau đó ngài vào công việc tôi tin chắc rằng kinh thánh chép rằng ấy chẳng phải các ngươi đã chọn ta bèn là ta đã chọn và lập các người và ta sai các ngươi đi để các ngươi đi và được kết quả và Chúa đã sai đồ truyền giáo đã đi xuống sông với Bạc Liêu trở về có 10 người tin Chúa Chúa đã sai đồ truyền giáo đi vào trong bệnh viện để giúp đỡ những trẻ em nghèo khổ trong tuần qua cũng đã có 10 người tin Chúa không những 10 người tin Chúa mà an ủi khích lệ biết bao nhiêu người đang bệnh hoạn và đau yếu vì lý do đó mình thấy được rằng rằng á Đức Chúa Trời chúng ta Ngài sai phái chúng ta đi Là Ngài muốn chúng ta được kết quả Amen Nhân danh Chúa Giêsu Christ tôi truyền lệnh ngay trong giờ này Những tư tưởng đó mệt mỏi ngã lòng bỏ cuộc Lui ra khỏi anh chị em Amen. Và nhân danh Giêsu Christ người nào có tư tưởng rằng Chúa không còn yêu mình nữa Chúa đã bỏ rơi mình rồi Ngay trong giờ này ra khỏi tâm trí anh chị em ngay trong giờ này Hãy nói người bên cạnh Chúa vẫn còn yêu bạn và yêu tôi Chúa vẫn còn yêu bạn Chúa vẫn còn yêu tôi Chúa vẫn còn yêu mọi người trong chúng ta Amen không hiểu Amen không ờ, chị xin đi Chúa vẫn còn yêu mọi người trong chúng ta Ngài nói rằng Ngài yêu người nào trong thế gian này Thì Ngài yêu cho đến cuối cùng Tôi hỏi ông bà anh chị em Phi Rơ có phải là người trọn vẹn hết không Phi Rơ có phải là người không có tội gì không Mà không những tội mà tội nặng nữa đó nha Tội nặng là chối bỏ Chúa Không biết Chúa là ai Chối tội cái tội chỗ mà Chúa nói mà cứ nghe dạ dạ Miệng mồm nhanh lắm mà hành động chứ vớ Đúng không? Hở là bỏ họ đi đánh cá Không những đi đánh cá mà kéo nguyên bên đi nữa chứ Nó có nhiều cái lỗi lầm Nhưng mà Chúa thấy lỗi lầm như vậy Chúa bỏ luôn đúng không? Dạ. Chúa thấy lỗi lầm nhưng mà Chúa đã đến để Ngài đáp ứng những cái nhu cầu gì mà Fira đang cần để Ngài kêu gọi Fira trở lại cái quỹ đạo, trở lại cái phương hướng, trở lại cái công việc, trở lại cái mục đích mà Chúa muốn trên cuộc đời Fira phải thực hiện. Buổi sáng hôm nay có ai đó đã từng mệt mỏi, đã từng chối bỏ Chúa, đã từng đi theo ý riêng và đã từng bị thất bại thì ngay trong giờ này tôi cũng nói với những người đang nghe hôm nay rằng Chúa đã đối xử phi error thế nào thì Ngài cũng đối xử với tôi và anh chị em thiện. Amen. Ngài kéo chúng ta trở lại quỹ đạo. Ngài đưa chúng ta trở lại cái mục đích và Ngài muốn chúng ta sống như Ngài muốn chúng ta cần phải sống sống. Sống không phải là sống chật vật, sống cho qua ngày đoạn tháng, nhưng mà sống để kết quả làm sáng danh được Chúa Trời. Và Chúa đến Chúa hỏi Phi-rơ rằng: Simon, tại sao lúc này Chúa không gọi là Phi-rơ mà Chúa gọi là Simon ông này có mấy tên quý vị tên trước khi tin Chúa ông tên là gì Simon Simon có nghĩa là gì một cái sậy yếu đuối dễ ngã dễ lung lay dễ bị hoàn cảnh tác động dễ bị ngã dễ bị sập nhưng mà sau khi tin Chúa Chúa biết ông trở thành ông gì Phi-rơ là một cục đá cục đá là tôi lấy từ do thái vậy nè một viên đá không cục đá do thái về thiệt tôi lượm ở dưới tại uh, biển hồ Galilee và quý vị biết viên đá viên đá nói về sự một sự chắc chắn cứng rắn một sự vững vàng và mạnh mẽ nhưng mà tại chỗ này Chúa không gọi là Fierre mà Chúa gọi là Simon Chúa muốn nói rằng hỡi cái tên yếu đuối kia hỡi cái tên dễ bỏ cuộc kia hỡi cái tên mà dễ ngã lòng kia hỡi cái tên mà hay quên lời của Chúa kia ngươi có yêu ta chăng wow đôi lúc Chúa cũng nói là hỡi Israel nhưng mà đôi lúc Chúa cũng quay lại Chúa cũng quật là cái hỡi Gia Cốt chúng ta thấy không Gia Cốt là kẻ cắn gấu Gia Cốt là kẻ lừa đảo Gia Cốt là người lương lẹo nhưng mà Israel là một hoàng tử những lúc Chúa nói là Gia Cốt là Chúa nhắc lại là con vốn là người thế này đó nhưng mà nhờ ơn thương xót của ta con mới được như vậy đây con Amen. Đôi lúc Chúa nói hỡi con gái yêu dấu của ta. Chúa nói hỡi con gái yêu dấu của ta. Chúa yêu chúng ta như là con gái như là con trai của Ngài Ngài thương lắm. Nhưng mà đôi lúc vì tính tình của chúng ta Vì cái suy nghĩ sai sai trật của chúng ta Vì cái hành động sai lệch của chúng ta Và những cái đường lối chúng ta muốn lấy ý riêng Thì Chúa đến Chúa nói lại là Hỡi con người tên cũ đó tên cũ đừng sống theo cách cũ nữa con được như ngày hôm nay là bởi tình yêu của ta dành cho con Amen. sở dĩ con được như ngày hôm nay không phải là con tài giỏi đâu nhiều lúc con cũng chối bỏ danh ta nhiều lúc con cũng phạm tội nhiều lúc con hứa biết bao lần con đã hứa hứa cho nhiều con lại quên nhưng mà rồi là ta vẫn yêu con ta vẫn yêu con và Chúa sau khi Chúa đáp ứng rồi thì Chúa nói là hỡi Simon con của Jonah đó kìa nói về ngươi là tay đánh cá mà ngươi là tay thất bại đó ngươi có yêu ta hơn những người này chăng thì ngay lập tức ông Simon ông trả lời là vâng con yêu Chúa và Chúa muốn trách nhiệm Chúa muốn trách nhiệm và Chúa muốn nói với ông Phêrô một điều là đây là những điều mà Chúa trách nhiệm về cái tình yêu, Chúa trách nhiệm về cái tiêu chuẩn của người hầu việc Chúa như thế nào, cái tiêu chuẩn để bước vào trong chức vụ, tiêu chuẩn mà Chúa sử dụng là cần phải có những điểm này. Chủ đề buổi sáng đó tôi chia sẻ cho quý vị, chú quý vị nhớ chủ đề gì không? Yêu là phải chăng. Mà khi mà đã chăng rồi thì phải yêu nếu như đoàn truyền giáo của Rafa mà không yêu xuống Quế có đi nổi không chạy suốt đêm <laughs> chạy xuống đấy không những chạy bình thường xuống gặp các bạn áo xanh hỏi thăm sức khỏe nữa đúng không dạ. rồi đi mà nhiều lúc cái này sạch trơn rồi nhưng vẫn đi tại vì sao vì yêu Chúa chúng ta tiếp tục đi cảm ơn Chúa chiều hôm qua vợ chồng chúng tôi đi lên thăm được gia đình của chị Hà Bảo Yến và cảm ơn Chúa mình thấy được rằng á chỉ có tình yêu của Chúa mới trọn vẹn mà thôi anh chị em thì giờ chúng tôi thăm viếng chúng tôi thấy được rằng đó, nó quan trọng và an ủi nâng đỡ và chỉ dẫn chuẩn bị bạn ấy bước lên sơ hoa mà có nhiều điều bối rối lắm nhưng mà bạn không biết cách như thế nào và Chúa dùng chúng tôi có thể giúp đỡ một số điều gì chúng tôi có thể kinh nghiệm được sau đó chúng tôi trở về nơi Vĩnh Lộc một buổi nhóm đầy thân thương một buổi nhóm đầy phước hạnh khi chúng tôi có một buổi nhóm như vậy mình thấy rằng đúng là yêu Chúa thì phải chăn chiên của Chúa Amen. nhưng một khi mà đã chăn chiên của Chúa thì phải yêu những con chiên đó Amen. nếu không yêu á không chăn nổi đâu Amen. trong số những người đang có mặt đây này có những con người mà không yêu quý vị không chăn nổi quý vị đâu đúng không quý vị Chúa mà không yêu tôi và anh chị em Chúa không chăn nổi đâu nhưng vì tình yêu mà Chúa bền đổ Chúa kiên nhẫn cho đến ngày hôm nay để anh chị em Chúa bền đổ và Chúa hỏi Phia ra là ngươi yêu ta chăng Chúa chắc nghiệm được cái tình yêu của Phia ra đối với ngài và ngay lúc đó thì ông ta trả lời là sao có yêu Chúa chắc chắn là con yêu Chúa thì Chúa nói là con yêu ta bằng cách là sao con phải chăn những con chiên con của ta chúng ta hãy nói người bên cạnh yêu chúa thì phải chăng những con chiên con của chúa yêu chúa phải chăng những con chiên con của chúa chưa nói về chăn những con chiên lớn nha hãy chăn những con chiên con trước con chiên con mỗi người tại đây có những con chiên con đúng không chị em hai con chiên con là trung tính với lại thiên ủy hai con chiên con là toàn thắng và mỹ tâm những con chiên con mà chúa giao trong gia đình chúng ta hãy chăn những con chiên đó Chúa muốn chúng ta cần phải chăn những con chiên còn đó anh chị em ơi bởi vì sao nếu chúng ta giảng đạo cho người ta tin Chúa có nhiều người ngày hôm nay đi giảng đạo nhiều lắm giảng đạo đó là đại mặc lệnh của Chúa là tuyệt vời nhưng mà hỏi cuối cùng có chăn con chiên là không không có chăn thì quý vị biết rằng chiên nhiều ngày mà không có ai chăn thì như thế nào anh chị em muôn số nó đến đó nó vồ nó cắn nó xé và nó làm tan nát hết trên cả một chúa cái tiếng gọi là mục sư mục sư là gì là người chăn bày nếu gọi là mục sư thật thì cần phải có bày để mình chăn đúng không anh chị em ví dụ như tôi đi ra mọi người tôi nói tôi là mục sư tôi là mục sư nhưng hỏi tôi có con chiên nào không có có chăn con chiên nào không có như vậy mục sư chỉ trên giấy tờ nhưng mà trên thực tế nó không phải là chính xác nhưng mà có một số người á có nguyên một bài chiên họ chăn họ dạy họ đắp tên họ làm tiền thánh họ giúp đám cưới đâu hỏi đủ thứ mà chưa được thừa nhận là mục sư thì theo một số người bảo là người đó không phải là mục sư nhưng mà trong cái nhìn của Chúa người người đó là mục sư thiệt đúng anh chị em tôi đã từng ví dụ đúng ra thì phải là đám cưới và đủ tuổi nhà nước công nhận ba mẹ bên chứng kiến rồi sinh con thì mới được gọi là người cha đúng không nhưng mà cũng có những người đám cưới đàng hoàng cha mẹ chứng kiến rồi làm lễ làm đủ thứ hết mà sống với nhau hai chục năm không có đứa con mà gọi là ba gọi là ba nhưng mà có phải là ba không chỉ là chồng thôi chứ chưa gọi là ba nhưng mà những có những đứa những người chưa kịp đám cưới mà bỗng nhiên thì đã có đứa bé ra đúng không đã có đứa bé ra như vậy thì mặc dù là chưa có làm lễ chi này nọ dọ kia nhưng mà có được gọi là bá không được hay không đây à cái này không có này đứa bé nó kêu ông này bạn gì bạn gì đây bạn à, bà ba mặc dù chưa có hợp pháp một số vấn đề nhưng mà trên thực tế ông ấy đã là ba của đứa trẻ có một số người đang có mặt tại đây có thể quý vị chưa được hợp pháp một số vấn đề nhưng mà trong cặp mắt của Chúa quý vị là ba thuộc linh của nhiều đứa con nhưng mà chúng ta có nên để tiếp tục như vậy không sai chặt thì cần phải dạy dỗ nhưng mà rồi sau khi huấn luyện đầy đủ cần phải chính thức hợp tác hóa để trở thành người cha và danh chánh ngôn thuận danh chánh ngôn thuận tôi cảm ơn chúa tôi làm mục sư của Hội Thánh Salom hồi đó là cũng đã hơn chục năm Nhưng mà một số người nói ông à, không chưa phải là mục sư Chưa phải là mục sư Không sao Cho đến khi mãi một thời gian sau Thì tôi mới được chính thức được gọi là mục sư Nhưng vấn đề đã không quan trọng Quan trọng là Chúa muốn chúng ta cần yêu Chúa Thì phải trăng chiêm của Chúa Bây giờ Lần thứ hai Chúa là hỏi phía đó là người yêu ta chăng Chúng ta để ý câu số 16 trở đi Thì chúng ta sẽ thấy Ngài lại phán lần thứ hai cùng người rằng Hỡi Simon con Jonah người yêu ta chăng Phi ra thưa rằng lại Chúa Phải Chúa biết rằng con yêu Chúa Đức Chúa Giêsu phán rằng Hãy chẳng chim ta Ngài lại phán cùng người lần thứ ba rằng Hỡi Simon con Jonah người yêu ta chăng Simon Phi ra buồn rầu Vì Ngài phán mình ba lần người yêu ta chăng Người bèn thưa rằng lại Chúa Chúa biết mọi việc Chúa biết rằng con yêu Chúa được Chúa Giêsu phán rằng Hãy chăn chiên ta Như vậy sứ điệp của Chúa Giêsu muốn gửi cho phi rơ Hành động Chúa Giêsu giúp đỡ cho phi rơ Và công việc Chúa Giêsu trao cho phi rơ Tóm lại Chúa Giêsu chỉ đòi hỏi phi rơ một điều là Người có yêu ta chăng Mà khi mà thật sự yêu ta Thì ngươi phải chăn chiên của ta như vậy chăn chiên đó là một cái mạng lệnh của chúa chăn chiên đó là một sự yêu cầu của chúa muốn dành cho những người yêu mến ngài thật mà chăn chiên cũng là một sự phước hạnh một chức vụ cao cả một cái công việc mà mang tính cách còn đời đời để Chúa trao quyền Chúa tạo cơ hội cho tôi và anh chị em được hầu vì Chúa như vậy được hầu vì chúa là một sự phước hạnh được chăn chiên đó là một vinh dự chứ không phải là sự ép uổng bắt bớ tại nơi đây amen. amen như vậy hầu vì chúa chúa biết tại sao chúa hỏi thứ bao lần tại vì chăn chiên không phải đơn giản chút nào đúng không anh chị em chăn chiên không đơn giản chút nào có người nhắn tin cho tôi nó nói một xưa rồi tôi chăn có mười mấy con bây giờ tôi đuối quá thôi sao đuối nhỏ kia mới nói là gia đình nó bây giờ đổ nợ bây giờ là tôi chăm nó thì tôi phải lo cho cả gia đình của nó còn đứa kia nó là cha mẹ nó mới đi uống rượu về xỉn quấn lộn cho nên quấn đổ máu vậy là mới đút đơn ra tòa ly dị rồi bây giờ nó tới đây nó khóc nó nhờ tôi đến giúp đỡ thì tôi cũng phải giúp đỡ rồi đứa khác gia đình không có tiền làm bởi vì sau ờ, covid rồi người ta đuổi việc hết trơn rồi gia đình nó bây giờ không có tiền trả tiền nhà người ta đuổi nó khỏi nhà bây giờ tôi phải lo Đúng như tôi chăn ít chút xíu mà tôi quá đuối đi còn một sư chắc một sư đuối dữ lắm mà <laughs> tôi cười đến thế mỗi một người có một hoàn cảnh mỗi một gia đình có một hoàn cảnh và mỗi hội thánh đều có một hoàn cảnh nhưng mà điều quan trọng tôi muốn nói với anh chị em á tất cả chúng ta làm được là nhờ Chúa thêm sức cho chúng ta Amen anh chị em Nhờ ơn của Chúa chúng ta mới khăn chi được Tôi muốn chia sẻ sứ điệp này là Yêu thì phải chăng Yêu Chúa thì phải chăng chiên của Chúa Mà chăng chiên của Chúa thì phải Mà mà đã chăng thì phải yêu những con chiên đó Nếu tất cả mọi hành động chúng ta làm Vì chúng ta yêu về chiên Chúng ta sẽ có sức và chúng ta sẽ vượt qua tất cả mọi sự Đúng không anh chị em? yêu thì chắc chắn là chúng ta phải hy sinh yêu thì chúng ta phải quan tâm và yêu thì chắc chắn sẽ giúp đỡ là tần nguyên nhớ hồi mà tần nguyên mới yêu phương không ha nhớ không nhớ tần nguyên yêu rồi là đảm bảo là đang ở trên sài gòn mà phương có việc gì là tần nguyên cũng chạy về dưới quê giúp đỡ cho bạn gái mình liền đúng không một khi yêu là bằng mọi cách để quan tâm để chia sẻ và để giúp đỡ nhưng một khi mà bắt đầu chăng thì phải yêu nữa anh chị em ạ ngày hôm nay mà à, phương vẫn còn yêu tài nguyên được á vẫn còn chung thủy được là tại vì sao vì yêu vẫn còn chung thủy vẫn còn vui vẻ và tại vì yêu thương nhau thì người ta gạt qua tất cả những điều gì lận cận xung quanh và họ cùng yêu không phải chỉ nhìn nhau mà yêu họ cùng nhìn về hướng mai sau vì con cái vì gia đình vì hạnh phúc họ sẵn sàng hy sinh tất cả đêm khuya gà gãi và những gì mà cứ người kia còn thì à, uống nước hoặc là nhức đầu sổ mũi hay là con cái thế này kia họ sẵn sàng họ làm tất cả vì sao vì họ yêu thương lẫn nhau những người yêu chúa thật sự thì chúng ta đừng có ngại tại sao mà trừ khi hậu nóng lực mà anh chị em vẫn đến đây thờ một chúa anh chị em vẫn vượt qua tất cả tại vì chúng ta yêu Chúa chúng ta hãy nói người bên cạnh tình yêu của bạn có hành động chắc chắn Chúa sẽ có phần thưởng cho bạn amen tình yêu của bạn bằng hành động chắc chắn sẽ có phần thưởng cho bạn chắc chắn sẽ có phần thưởng cho những kẻ nào yêu Chúa thật và hành động theo lời của Chúa amen bao nhiêu người tin chắc rằng khi chúng ta hành động trong tình yêu thương chúng ta sẽ có phần thưởng bao nhiêu người tin điều đó hãy lắc vai người bên cạnh nó tiếp tục yêu Chúa tiếp tục yêu Chúa hãy tiếp tục yêu Chúa hãy tiếp tục yêu Chúa à, tôi đọc cho quý vị nghe lời của Chúa được chép ở trong phi R thứ nhất đoạn 5 từ câu 1 đến câu số 4 tôi đọc uh, bản của 2010 quý vị nghe phi R thứ nhất đoạn 5 từ câu 1 tôi gửi lời khuyên nhủ đến các trưởng lão trong anh em vì tôi đây cũng là trưởng lão và nhân chứng về sự thương khó của đấng Christ và cũng là người sẽ dự phần trong sự vinh quang sắp được bày tỏ và ông nói như vậy hãy chân bày của đức chúa trời đã giao phó cho anh em hãy chân bày của đức chúa trời đã giao phó cho anh em không phải vì ép buộc nhưng do lòng tự nguyện không phải vì lợi lọc thấp hèn bèn là cả thiện tâm không chỉ dùng là quy quyền cai trị những người được giao cho mình nhưng là tất cả làm gương cho cả bài hỡi những người đang có mặt ở đây hãy chân bày của đức chúa trời hãy trưng bày của Đức Chúa Trời phi rơ kêu gọi những người khác tại vì sao phi rơ nhận bằng lệnh này từ nơi ấy nơi Chúa Giêsu và sau khi ông làm được rồi thì ông như thế nào ông cũng khuyên dạy dỗ kêu gọi những người khác cũng chân giống như ông vậy ông kêu gọi ông nói rất là gì là hãy trưng bày của Đức Chúa Trời đã giao phó cho anh em không phải vì ép buộc nhưng mà do tấm lòng tự nguyện Amen. chúng ta nhìn người bên cạnh bạn đi nhóm do ép buộc hay là do tự nguyện vậy Và đi nhóm do ép buộc hay là tự nguyện vậy bạn đi truyền giáo do ép buộc hay là do lòng tự nguyện vậy bạn dân yến bạn dân hiến do lòng ép do lòng tự nguyện hay là ép buộc vậy cứ việc gì chúng ta làm với lòng tự nguyện sẽ có phần thưởng bất cứ việc gì chúng ta làm với sự ép buộc lòng bầm rồi lao nhào rồi là, là lắm nhẩm rồi ờ, lâm bầm á là mất phước thậm chí là vừa rửa chén mà vừa làm trong sự tự nguyện vừa rửa chén mà vừa ca ngợi vừa rửa chén mà vừa cảm ơn chúa vẫn có phần thưởng trong sự rửa chén anh chị em tin không còn vừa rửa chén mà vừa làm bầm vừa rửa chén mà vừa quạo vừa rửa chén mà vừa ờ, là cái gì dần mâm sáng chén gì đó mất phước mất phước đi nhóm mà bị bị bị bị bị bị ép buộc mất phước dân hiếu mà bị ép buộc là mất phước đúng không anh chị em à, đánh đờn mà bị ép buộc là mất phước nhưng mà tất cả làm bằng cách tình nguyện sẽ có phước nhìn người bên cạnh nó nhớ nha nhớ nhớ nhớ nha nhớ nha nhớ nha vợ chồng yêu thương nhau cũng tình nguyện mới được phước đúng không anh chị em vợ chồng yêu nhau mà sự ép buộc bắt phước à. nên ông Phêrô ở bước kia gọi là hãy chân bày của Đức Chúa Trời hãy chân bày của Đức Chúa Trời để giao phó cho anh em không phải ép buộc nhưng do lòng tự nguyện không phải vì lợi thấp hèn bèn là cả thiện tâm không phải dùng quy quyền để cai trị à, mà giao cho mình nhưng mà làm gương tốt cho cả bài rồi sau đó ông nói câu số 4 nè rồi khi đấng chăn chiên tối cao xuất hiện anh em sẽ nhận lãnh bảo triều thiên vinh quang không phai tài bao nhiêu người trong chúng ta muốn nhận lãnh cái bảo triều thiên vinh quang không phai tài tôi thấy mấy hoa hậu á muốn đi thi hoa hậu cũng dữ lắm phải tập rồi phải kiêng ăn rồi ngủ đúng giờ rồi đủ thứ hết rồi tập đi tập đứng tập đối xử tập đủ thứ để kiếm được cái mẫu mẫu mẫu miệng nhưng mà mẫu miệng đó thì đậu được vinh quang thì khen tặng trong thời gian chốc lát sau đó năm sau người khác lên mất tiền cái mẫu nó từ từ nó quên theo thời gian năm tháng nhưng mà chúng ta là những con người đi với Chúa chúng ta kiên cử xác thịt chúng ta kiên cử tất cả tội lỗi để chúng ta được cái mão triều tiên kinh thánh là mão triều tiên này không phai tàn không phai tàn có nghĩa là không hư nát không hư tạc có nghĩa là mão triều thiên này còn đời này mà còn đến đời sau nữa anh như vậy tập tành về thân thể thì ích lợi thì không được bao lâu nhưng mà tập tành trong sự tinh kính trong sự yêu với chúa trong sự hầu việc ngài thì còn đến đời đời hỡi tất cả những người đang có mặt ở đây hãy chăn chiên trò được chúa trời cho nên tôi khích lệ ngày 30 tháng 4 và 1 tháng 5 này chăn chiên chúa bằng cách như thế nào ừ. hãy đưa 30 tháng 4 ở 1 tháng 5 hãy đưa bài chiên của Chúa đến đây để học kinh thánh đưa con em mình đến học kinh thánh nếu trong những ngày lễ mà chúng ta không đưa con em mình đến đây học kinh thánh không cho nó coi những vở múa không coi vở kịch không được vui chơi các bạn thì nó cứ ngồi nó bấm điện thoại mà theo thông lệ là những trẻ nào bấm điện thoại càng nhiều thì nó càng ảnh hưởng không tốt cho đời sống của đứa trẻ đó nhiều đứa trẻ cặp mắt nó đỏ ngầu lên quý vị biết làm sao không do nó bấm điện thoại quá bữa kia thì có một người kia nó cầu nguyện một số ơi cầu nguyện cho hỏi cầu nguyện sao con cháu nội tôi bây giờ nó chớp mắt chớp mắt chớp mắt này chớp mắt này à. hỏi sao chớp vậy cuối cùng định đưa bệnh viện này nọ cho kia phát hiện ra gì tại vì nó có tivi nó thấy người ta chớp mắt nó bút chớp chớp phải không chớp riết không hôm qua đến thăm hỏi còn chớp hết chớp rồi hỏi sao vậy hết cho coi tivi hết chớp cho nên mình thấy <laughs> nó định cười hết mắt luôn vậy cảm ơn chúa cảm ơn chúa cho nên mình thấy rằng những đứa trẻ mình cho cho nó tiếp xúc với điện tử nhiều quá hại nó à, tôi vợ chồng tôi quyết định là tối 10 giờ là tắt tivi hết điện thoại của các con tôi nộp cho mẹ nộp cho mẹ nộp cho mẹ và phải tắt không được coi ban đêm 10 giờ trở đi mà còn coi như vậy là không tốt ảnh hưởng về mắt ảnh hưởng sức khỏe và này nọ chỗ kia cho nên cảm ơn Chúa tôi muốn khích lệ quý vị là hãy đưa con em mình đến chỗ tình kính Chúa hãy chăn chiên con chiên bằng cách là chúng ta chịu cực chịu khó nhưng mà vì chúng ta làm điều đó chúng ta là người được phước tôi đọc cho quý vị nghe xem ở trong công vụ các sứ đồ đoạn 20 câu số 28 anh em hãy giữ lấy mình và luôn cả bài mà Đức Thánh Linh đã lập anh em làm kẻ coi sóc để chăn hội thánh của Đức Chúa Trời mà Ngài đã mua bằng chính huyết Ngài. Anh em trước tiên, việc đầu tiên là làm gì? Hãy giữ lấy chính mình. Hãy bảo vệ đến chính mình. Hãy trang bị, hãy nhờ ơn Chúa mà kiên cử cho chính mình. Sau đó anh em sẽ chăn bày của Đức Chúa Trời mà Đức Thánh Linh đã lập anh em ai lập trong vụ cái sơ đồ đoạn 20 câu 28 ai đã lập Đức Thánh Linh đã lập lập ai lập anh em và tôi làm gì làm kẻ coi sóc hội thánh của Chúa như vậy việc trăng chiên đây không phải là tự nguyện chúng ta làm không phải là chúng ta muốn làm thì làm nhưng bèn là Chúa chọn và Chúa tuyển và Chúa lập tôi và anh chị như vậy một lần nữa tôi muốn hỏi anh chị em nào hầu vì chúa là một sự bắt buộc hay là hầu vì chúa là một sự vinh dự bao nhiêu người vinh dự giơ tay nào bao nhiêu người cảm thấy là mình được chúa tin tưởng chúa giao việc phước hạnh không anh chị em phước hạnh lắm có một số người từng nói với tôi vậy tại sao cứ lâu lâu có đến là thánh salon giống là năm họ đi có lần hai lần à mà đến cái tự nhiên là cái tuần họ đến là ngay cái tuần kêu gọi dân hiến chàng ơi hết sức, Họ thánh Sao-lô Đô-la mới kêu gọi dân hiến một lần. Dân hiến Giáng sinh là phục sinh là vậy. Mà cuối cùng cái tuần họ đây là trúng ngay cái tuần dân hiến. Cái họ nói à, à cái người đó nó có phước đó. Nếu quý vị có tư tưởng có phước nó là có phước. Nhưng mà cái đầu cái người kia không nghĩ vậy. Nó đến hội thánh này là kêu gọi dân hiến cuối cùng để tiền để tiền gì ở nhà tôi quánh số đề sướng hơn ở nhà tôi nhậu sướng hơn ở nhà tôi này nọ kia Tức anh chị em ơi Chúng ta nhậu Nó có thể vui trong cuộc vui đó Nhưng mà cái hậu nó không tốt đâu Đúng không chị em dạ. Hư gan, hư nếp, hư bột, hư đường Rồi ảnh hưởng đến gia đình nữa Rồi quý vị biết không cuốn số đề Tưởng là uh, trúng Ăn đồng tiền đó Những đồng đồng tiền mà ăn trong số đề Không bao giờ tồn tại Cờ bạc không bao giờ tồn tại và tôi nói anh chị em ra ông bà chúng ta vẫn thường ở một câu là cái gì chúng ta ăn á là nó hết mà cái gì chúng ta cho thì nó còn những gì chúng ta xài trong tổ lỗ thì nó hết không những hết mà còn thiếu nợ dưới nữa kìa còn những gì mà chúng ta phục vụ cho chúa tưởng chừng là mất mà lại còn chúng ta nhớ cậu bé kia dân năm cái bánh và hai con cá cho chúa giêsu không tưởng chừng là mất đúng không nhưng mà là nó còn không những còn mà là dư người đàn bà đã dâng cho Eli một chút bánh một chút dầu thấy như thế nào trước mắt là mất là hết là thì thôi nhưng mà sau đó thì sao bột thì không hết ở trong bình ở trong vò mà dầu thì không hết trong bình cứ ăn cho đến xong cơn đổ kém cho nên mình thấy là phục vụ chúa không bao giờ bị lỗ Amen. chúng ta nói người bên cạnh phục vụ chúa không bao giờ bị lỗ phục vụ chúa không bao giờ bị lỗ đời này và đời sau nữa anh chị chúng ta có tin vào điều đó không ví dụ như thì giờ sáng hôm nay quý vị ngồi nhà quý vị quýnh bài ừ, quý vị ngồi nhà quý vị uống cà phê hay là quý vị ngồi nhà chuyện bà tám chữ lộn gì đó hay là cái đó tôi nói anh chị em những giờ đó là thì giờ nguy hiểm mà thì giờ anh chị em đầu tư cho chúa đó là đầu tư thì giờ khổ cái chuyện này tôi nói vui thôi anh em đừng có nghĩ sâu lắm một ngày kia thì mùa dịch một số người bối rối và lo lắng và khủng hoảng có người kia thì tôi mới nghe kể làm à, mở ổng chưa bị covid mà ổng mở ổng coi mấy cái clip người ta chết nhiều quá đó đang coi coi clip đó ổng coi tối ngày đúng không cứ ngày ông kia ông coi tới 12 giờ trưa ông ngã ngang chết tiệt mà ổng chưa bị covid nha đó là sự thật khủng hoảng quá sợ hãi quá chết cho nên lúc bây giờ vợ chồng tôi mới thi thi nhau để mà giảng liên tục tại nơi đây à, bé, à, bé tâm thì đến đời toàn thắng hướng dẫn bé hằng chứ bài hát mỹ hiền đọc kinh thánh tôi giảng cứ thế mà làm hoài vậy đó lâu qua như vậy thì bắt đầu à, lần đầu chỉ có vài chục người coi mà sau đó lên tới trăm mấy chục người coi có tính là ngàn người coi đang coi như vậy có một người khác xuất hiện xuất hiện họ cũng livestream mà mỗi lần họ livestream mà quý vị biết bao nhiêu không có hàng triệu người coi có hàng triệu người coi mà cái người kia không nói kinh thánh mà nói những lời gọi là lôi chuyện người này lôi chuyện người kia cứ cũng kéo hết mới tín đồ của tôi <laughs> cái từ chỗ mấy trăm người của tôi còn xuống có còn mấy chục à nó không là giảng tới thấy rồi ờ, dở quá bất bạc thì nói với hai hơn bà kể những chuyện hay hơn cuối cùng lâu hết một số kìa còn một số người họ có trung tính họ nghe của bên bên tôi mà bên tôi thì nghe miễn phí mà cái gì miễn phí người ta nghi ngờ còn bên kia nghe có phải hấp dẫn không thì cuối cùng một số người nghe theo người đó cuối cùng vô tụ trần người ta còn những người mà vẫn tiếp tục kinh trung tính nghe kinh thánh họ được phước cho đến ngày hôm nay chúng ta nhìn người bên cạnh chúc mừng bạn trung tính ra trong nhà chúa amen chúc mừng bạn trung tính trong nhà chúa chúc mừng bạn trung tính hãy cẩn thận điều các người nghe amen cẩn thận điều các người nghe cho nên phi chúa mới chắc gì mà chúa nói như vậy Chúng ta đọc tiếp ở trong à, câu 29 của đoạn à, công vụ. Còn tôi biết rằng sau khi tôi đi sẽ có muôn số dữ tợn xen vào trong vòng anh em. Chú chú kêu gọi người chân chiên mà chẳng thiết bày đâu. Lại uh, giữa anh em cũng sẽ có những người nói những lời hung ác dấy lên, ráng sức mà dỗ dành theo họ. Vậy hãy tỉnh thức, nhớ lại rằng trong 3 năm hàng đêm và ngày, tôi hằng chảy nước mắt mà rau mà khuyên bảo cho mọi người luôn à, ông Phaolô mới cứ kêu gọi hồi nãy thì ông Phi-rơ ông kêu gọi hãy trang bày của Chúa còn Phaolô cũng kêu gọi trang bày của Chúa Chúa Giêsu cũng kêu gọi trang bày của Chúa như vậy chúng ta thấy rằng việc trang bày của Chúa chăm sóc hội thánh của Chúa là trong ý muốn của Chúa một con người được phước là một con người được chăn chiên bày chiên của Chúa một con người muốn chăn chiên bày chiên của Chúa là con người được phước nữa anh chị em ơi đó là follow đó là fear còn Chúa Giêsu này nói điều gì ở trong uh, sách uh, Giăng đoạn thứ 10 từ câu 10 trở đi Giăng đoạn 10 câu 10 trở đi kẻ trộm chỉ đến để cướp giết và hủy diệt còn ta đã đến hầu cho chiên được sự sống và sự sống dư dật Chúa Giêsu ngài chăn chiên ngài muốn cho bầy chiên của ngài được dư dật kẻ trộm là những kẻ đến để làm cho chúng ta bệnh hoạn làm cho chúng ta bị thất nghiệp làm cho chúng ta bị lo sợ làm cho chúng ta bị cay đắng làm cho chúng ta bị nghi ngờ làm cho chúng ta âu sầu buồn thảm làm cho chúng ta mất sức khỏe mất hạnh phúc kẻ trộm là kẻ cướp đi sức khỏe cướp đi niềm vui cướp đi sự bình an cướp đi sự uh, sức giàu cướp đi chức vụ làm cho chúng ta bị chết chóc nhưng mà Chúa Giêsu đã đến chúng ta còn đưa tay ra Chúa Giêsu đã đến với cuộc đời con Chúa Giêsu đã đến với cuộc đời con chúng ta nói mạnh lên Chúa Giêsu đã đến với cuộc đời con con sẽ có sự sống và sự sống dư dật sự sống sung mãn sự sống khỏe mạnh sự sống bình an sự sống dư ra để làm các thứ việc lành chúng ta đón người bên cạnh Chúa muốn bằng dư dật để làm các thứ việc lành Chúa muốn bằng dư dật để làm các thứ việc lành không những là Chúa muốn chúng ta dư về tài chính để làm các thứ việc lành nhưng mà Chúa muốn chúng ta dư sức khỏe để làm việc lành anh chị sức khỏe quan trọng không Chúa còn muốn chúng ta dư dật về sự bình an nữa có sự bình an trong lòng mới đi chia sẻ sự bình an cho người khác nữa Chúa còn muốn bạn dư dật cái sự vui mừng nữa mặt của bạn lúc nào cũng vậy buồn vậy mà nó vui tin chúa vui đó được không vui nhìn nó quải vào đầu thật sự có nhiều người á là họ nói về chúa mà chúa đâu đâu á còn đời sống họ tôi thấy vui quyền mà vui sắc nó buồn lắm thê thảm lắm anh chị em ơi Chúa đến muốn cho chúng ta sự sống và sự sống dư dọt sự sống ý nghĩa sự sống sung mãn amen chưa hết tại đó và Chúa nói trong câu 11 rằng ta là người chăn hiền lành trước khi Chúa nói phi e ra là người chăn hiền lành thì chính ngài là người chăn hiền lành ta là người chăn hiền lành người chăn hiền lành vì chiên mình mà phó sự sống mình kẻ chăn thuê thì chẳng phải là người chăn vì chiên không phải thuộc về nó nếu muôn số đến thì nó bỏ chiên mà chạy trốn muôn số sẽ cướp lấy chiên và làm cho tán lạc chúng ta thấy người chăn thuê nguy hiểm anh chị em nguy hiểm vô cùng gặp nạn gặp khổ là bỏ cho nó chết dọc đường nguy hiểm vô cùng nhưng người chăn chiên thật là sẽ giúp đỡ à, à, câu tiếp tục ấy vì nó mà kẻ chăn thuê chẳng phải lo lắng đến chiên đâu ta là người chăn hiền lành ta quen chiên ta và chiên ta quen ta Amen. ta là người chăn hiền lành ta quen chiên ta và chiên ta quen ta Amen. một ngày kia thì con bé thiên ân á con của chị thúy có chút xíu vậy nè nó đi học mẫu giáo rồi phải cái lúc đó cái nạn mà bắt cóc trẻ em này nọ giờ kia đó cái chị tuyết nói với phiên thiên ân á con mai mốt mà người lạ mà ai mà vô nó nó chở chở con về bạn rủ con đi cũng đừng đi nha bà chút xíu bà nói chưa rõ này con á con chỉ đi theo mẹ với anh em salon thôi <laughs> anh em salon chở thì con có đi không người khác chả không đi đâu anh em salon là hội thánh salon á bà chút xíu vậy đó chiên ta nghe tiếng ta ta nghe nó và nó theo ta những người nào trong hội thánh salon chở nó về thì nó cái gì tại vì chị tuyết mất công việc bằng việc làm mà lúc đó chị tuyết làm tuyết ở bên tên lửa lộc cho nên tay thành cho nên cực lắm nên chúa muốn nói cho chúng ta biết rằng con chiên nhỏ vậy còn nghe tiếng của người chăn và nó đi theo người chăn hỡi những người đang có mặt ở đây chúa muốn mọi người trong chúng ta cũng nghe theo tiếng của người chăn Amen. người lạ đến dụ dỗ chúng ta hãy nói lời nô với họ chứ không phải ai suối đi đâu cũng đi ai xử làm cái gì cũng làm xong xuôi thì sạch sẽ hết có người kia tội tội lắm đang làm ăn vui vẻ đang phước hạnh rồi đang nhốn có hội thánh thiệt là tốt vậy có người kia nó chàng ơi thời buổi này mình đi làm kiểu truyền thống này biết bao giờ mới mua nhà làm truyền thống kiểu này biết bao giờ mới khá hơn, mua xe hơi chục ngàn ngon ha à. rồi đi theo chúng tôi đi làm khỏe lắm chúng ta làm có, cấp nè rồi nếu mà chúng ta làm theo thì những người đi theo nó có cấp khác nữa nè đôi lúc chúng ta ngồi không vậy người khác làm chúng ta cũng hưởng chẹo nghe ngon dễ sợ luôn vô cái làm đa cấp mà à, à đa cấp mà là vậy đó cứ ngồi không cũng hưởng nữa à, rồi xưa cái rồi cái nói nó nói sao cái bây giờ mua sản phẩm nặng mua sản phẩm nặng ví dụ như là cái cái chai dầu này là trị giá nó 10 mười ngòn mà không biết nói sao sao dù dù phải bón được trăm ngòn để mình kiếm được tính 90 ngòn cái rồi là quý vị biết riết hồi là kem đánh răng trong thời buổi đó là bao nhiêu có BS nó 5 ngàn cây còn con gác trên đó là 7 ngàn còn người đó Quốc cây kem đánh răng 80 ngàn anh chị em nghĩ như thế nào cái gì đó à, chai nước rửa chén mình mua có 15 ngàn còn cái chai nước rửa chén thì tới trăm ngàn nữa wow có đủ thứ hết cái đầu anh chị em biết sao cứ theo cái đầu đầu tư mà đầu tư trẻ ở trồng rau thì à, tuần lễ hay tuần lễ sau để lạc nhưng mà rau nhỏ trồng cây cổ thụ chờ lâu có trái ồ nghe cứ như là dữ dội lắm mà cuối cùng anh chị em biết sao tiền thì mất uy tín thì cũng không mà gia đình thì rắc rối nó nhiều vấn đề lắm cho nên anh chị em ơi nghe những người lạ dụ dỗ vui lòng dừng lại hỏi người chăng làm theo người chăng để chúng ta khỏi bị mắc mát amen. amen những người đi theo chúa cũng vậy tôi muốn nói với anh chị em rằng không ai yêu chúng ta bằng chúa yêu chúng ta amen. không có ai chết vì tội lỗi chúng ta ngoài Chúa Giêsu. Cho nên có một người nào đến dụ dỗ xúi dục quý vị đi theo họ để làm gì? Quý vị hãy trả lời không có họ vì nó là tôi thuộc về lương nhân tôi và lương nhân tôi thuộc về tôi. Amen. Hãy thuộc về Chúa và Chúa thuộc về mọi người trong chúng ta. Amen. Chúng ta ở trong Chúa. Bởi vì sao? Kinh Thánh nói tiếp là gì? À, ta là người cha hiền lành, ta quen chiên ta và chiên ta quen ta, cũng như cha biết ta và ta biết cha vậy ta vì chiên mà phó sự sống mình ta còn có các chiên khác chẳng thuộc về chủng này ta cũng phải dẫn nó về nữa chiên đó đã nghe tiếng ta rồi chỉ có một bài và một người chăng mà thôi anh chị em sau đó phi r đã nghe lời chúa và phi đã làm theo lời chúa thì bây giờ đang nói vấn đề chăn chiên giúp đỡ tốt lành như vậy phi r quay qua hỏi chúa giêsu chúa còn thằng này thì sao <laughs> sướng không chị em phi rơ chỉ ông dân á chúa giêsu cộng cộng thằng và thằng dân này sao cái chúa giêsu nói đúng là nhiều chuyện ta biểu ngươi làm chuyện này chuyện nọ mà chưa làm chưa xong mà quá khoái chuyện người khác rồi tôi cầu nguyện cho tôi và anh chị em ai nghe lời của Chúa buổi sáng này Chúa muốn chúng ta làm việc gì thì chúng ta cứ nghe lời Chúa làm y chang con người khác là họ có trách nhiệm trước mặt Chúa Và Chúa có trách nhiệm với đời sống của họ Chúng ta đừng có nhà mình chưa xong mà lo chuyện nhà người khác Chuyện mình chưa xong mà lo chuyện người khác Chúa giúp đỡ cho mọi người chúng ta biết rằng Thì bây giờ thì ông dân ông mới trả lời á Thì Chúa Giêsu nói như thế này nè Nếu mà ta muốn người này sống cho đến ngày ta trở lại Thì có không can hệ gì đến người Còn ngươi á Hồi nhỏ ngươi muốn đi đâu thì đi người muốn chơi rồi muốn ngủ giờ nào ngủ muốn ăn cái gì ăn mẹ đút sữa rồi giúp đỡ không nhưng mà khi ngươi lớn rồi á người ta sẽ dẫn ngươi đến cái chỗ mà ngươi không muốn đi hỡ những người đang có mặt tại đây đến một thời điểm anh chị em không phải làm theo điều anh chị em mong muốn có những sự việc mà anh chị em không muốn mà Chúa muốn anh chị em và tôi phải làm chúng ta vẫn hạ mình xuống nói lại Chúa có con đây xin ngài hãy sai con đi ai cũng muốn việc nhẹ nhàng ai cũng muốn khỏe mạnh ai cũng muốn bình an nhưng mà Chúa muốn đi qua Campuchia chúng ta cũng phải đi chúng muốn đi vào cái bệnh viện tiếp xúc với những người bệnh hoạn chúng ta phải vâng lời chúng muốn vào sông Huế đi ra sông ruộng muối để tiếp xúc để nghe người ta la cũng phải đi nữa đâu phải đi đến chỗ nào người ta cũng chào đón đâu phải đến chỗ nào người ta cũng không đâu nhưng mà Chúa muốn chúng ta làm những việc mà chúng ta không muốn mà chúng ta cũng phải nhờ ơn Chúa Amen. nhiều người vào hội thánh muốn chỉ tay năm ngón nhiều người vào hội thánh muốn làm những việc mình muốn làm nhưng mà đôi lúc Chúa không muốn mình làm việc đó nhưng mà Chúa muốn mình làm việc khác liệu chúng chúng ta có vâng lời Chúa hay là không Amen. nhưng phước thay cho những người nào biết vâng lời Amen. ai cũng muốn ngồi một chỗ muốn người ta phục vụ mình đem đồ ăn tới đây à, ngon đem nước cho tôi uống nữa nhưng mà đôi lúc trưởng thành rồi Chúa muốn chúng ta không có ngồi tại một bàn Nhưng mà đứng lên để đi phục vụ người khác Ăn chưa xong mình phải là người đi rửa Đi dọn dẹp để phục vụ người khác Người trưởng thành thật sự là người không làm theo ý của mình Mà làm theo ý chủ xài hiện Amen. Người trưởng thành trong Chúa thật sự là người không phải ngồi đó hưởng thụ Mà người biết tận hiến để quan tâm giúp đỡ công việc Amen. Yêu Chúa thì phải chăn chiên của Chúa mà khi chăn chiên của Chúa thì phải yêu những con chiên đó mới chăn hỏi tất cả anh chị em và ông dân ông muốn nói là nếu tất cả các công việc mà ông, ông của ông phi á làm đây á thì sau đó là Chúa muốn nói ông phi ra là ông sẽ chết cách cách nào để làm sáng danh được Chúa Trời quý vị biết sao đó ông phi ra chết bằng cách nào không ông đi giảng đạo ông giúp đỡ ông làm gì việc sao người ta quyết định đóng đinh ông đóng đinh ông giống như Chúa Giêsu đóng đinh ông phia rồi nhưng mà ông xin một ân huệ ông xin một điều đây là trong sách uh, sử ký và những người khác ghi lại chứ không có trong kinh thánh nhưng mà câu chuyện là có thật và ông xin một ân huệ là đừng đóng đinh tôi giống như chúa tôi đã bị đóng nhưng hãy đóng đinh ngược và phi đã bị đóng đinh ngược cái thập tự giá ngược và ông bị đóng chân ở trên đóng tay ở dưới và ông đã bị chết một cách thê thảm điều này muốn nói với tất cả anh chị em và tôi đi theo chúa không phải là chúng ta muốn cái gì cũng được không phải là chúng ta muốn mọi chuyện được em xuôi tốt đẹp theo ý của chúng ta nhưng mà xin ý muốn của chúa được thành trên tôi và anh chị em ngày hôm nay không ai đóng đinh đinh cho chúng ta đâu nhưng mà ngày hôm nay chúa muốn chúng ta cần phải đóng đinh ngược cái bản tính của mình những cái gì mà chúng ta xuôi hướng trong trong tội lỗi có vợ rồi mà còn muốn chọc gái là chút đóng đinh ngược nó lại liền các sư vậy có chồng rồi mà còn ghẹo chồng người khác là đóng đinh ngược nó lại liền thật sự là như vậy chúa muốn đóng đinh ngược lại có rồi mà muốn thâu vô à đóng đinh ngược lại chúng tôi còn phải dân chứ còn phải là nhận nữa đâu à, uh, tất cả cái gì mà chúng ta muốn theo ý của chúng ta phải là ăn sang mặt xuống ăn trên ngồi trước ăn ngồi bắt ờ, ngồi trong mắt, ăn bắt vàng Chúa muốn đâu đừng ngược về tất cả gì đó Chúa muốn con người chúng ta là những con người trưởng thành là người hy sinh là người tận hiến là người giúp đỡ là người làm sáng danh được Chúa trời hỡi những con người đang có mặt ở đây Chúa muốn chúng ta là những con người trưởng thành chứ không phải là người em bé bi nữa Chúa muốn chúng ta yêu Chúa thì phải chăn chiên của Chúa mà chăn chiên của Chúa thì, thì phải yêu những con chiên của Ngài chỉ yêu thì chúng ta mới làm trọn được những điều đó vì xin Chúa ngày ban phước cho người chúng ta làm theo yêu muốn của Ngài chúng ta còn đứng lên và chúng ta cầu nguyện nói Chúa ơi Chúa giúp đỡ cho con yêu Chúa thật sự và chăn những công chi của Chúa và làm theo yêu muốn của Chúa ngay trong giờ này chúng ta hướng về Ngài chúng ta cầu nguyện ngay trong giờ này à, Giăng nói rằng nếu tất cả những công việc mà Chúa Giêsu làm mà ghi chép là tất cả thì thiết nghĩ là không có sách nào trên trần gian này có thể ghi chép nổi đâu không thể nào lấy và tất cả cây trên rừng làm bút và lấy nước biển làm mực ghi cũng không hết được những công việc Đức Chúa Trời làm từ sáng thế ký cho đến bây giờ nhưng mà tất cả chúng ta chỉ là những người tin và những hành động những gì Chúa Giêsu đã phán dạy chúng ta cần phải làm nguyện xin Đức Chúa Trời ngày ban ơn Chúa phú chúng ta ngay trong giờ này